sau khi chia tay xong thì em ờ, lúc đó em phải mất 7 ngày 7 ngày không ăn uống chỉ Trời. có uống nước với sữa thôi ghê vậy vâng mời bạn nam chào mời Rồi. bạn nữ xin uh, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các quý vị ờ, khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Xin ờ, chào bạn gái cùng giao lưu với mình. Tên em là Nguyễn Như Tiêu. Tiêu? Vâng ạ, Tiêu. Tiêu luôn. Em nay 46 tuổi, ờ, em quê ở Hưng Yên. Hiện tại thì em ở sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và làm ờ, lái xe thuộc tập đoàn Mai Linh. Lái xe taxi. Vâng. Mời à, bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả trên trường quay. Em tên là Hồ Ngọc Minh Trang, 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang công tác ở phòng nghiệp vụ của công ty bảo hiểm đại, à, Nhật Bản. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. À, em à, ưu điểm à, là nói chung là dễ gần, nấu ăn rồi em cũng biết chút đỉnh tính tình em vui vẻ thoải mái ừ. dạ còn khuyết điểm thì tính em đôi lúc hay ờ, hơi có một chút nguyên tắc với lại ờ, nhiều khi cũng hơi nóng tính còn điểm mạnh điểm yếu của anh là cái gì em là người ờ, đàn ông thì bản lĩnh và hơi cầu toàn chút xíu hơi kỹ tính đúng không dạ <laughs> vậy được rồi khuyết điểm anh là gì khuyết điểm của em là hơi quyết đoán thì chậm bởi vì thời buổi kinh tế mà anh nếu mà mình quyết đoán mình đưa ra cái gì đó mình à. chậm thì thua người ta rồi anh à, đã trải qua mấy mối tình rồi anh tiêu là dạ, em à, trải qua được ba mối tình mối tình à, sâu nặng nhất à, năm 30 tuổi đó yêu nhau trong vòng 9 tháng thì 15 ngày nghỉ phép lúc đó em đang bộ đội à. thì lúc đó là khi mà chờ đi pháp vào xong thì cái thời gian liên lạc nó giãn dần ra và đến khi mà em à, vào đến nơi thì cái cảm giác đầu tiên là rất xa lánh sau đó là bạn gái mới nói là bố mẹ mình ờ, à, đã nhận chồng người ta rồi. Ừ. sau mối tình 9 9 ờ, tháng nó chia tay thì ờ, đến năm bao, nay là bao lâu rồi anh đã từ năm 30 thì năm đến năm 4 năm tức là 15 năm từ 15 năm nay anh không à. có mối tình nào nữa thì 15 năm đó thì sau khi chia tay xong thì em lúc đó em phải mất 7 ngày 7 ngày không ăn uống chỉ Trời có uống nước với sữa thôi ghê vậy vâng em quyết định xin nghỉ của đội và em uh, thay đổi em uh, ra ngoài em làm thì em ra ngoài em ờ, đặt ra một kế hoạch rất cụ thể và hành động rất quyết liệt tức là bốn năm tuổi ấy, thì em thực hiện được cái giấc mơ mua <laughs> nhà mua được nhà rồi dạ rồi, bây giờ à, tới phiên bạn gái mình cũng kể chút xíu về tình trường của mình ha. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? À, em trải qua khoảng 3 mối tình. Ừ. Thì uh, mối tình cuối cùng á là em cũng định đi đến hôn nhân. Nhưng mà khi mà tính tới hôn nhân á thì mới xảy ra một chút mâu thuẫn ờ, về, về cách sống với lại ờ, về tôn giáo. Cho nên không có không có thỏa thuận được. Cho nên cuối cùng là tụi em chia tay nhau. Dạ. mà quen được bao lâu ừ, em quen cũng một năm mấy à, đó là mối tình cuối cùng dạ, cách đây là bao lâu rồi dạ cũng gần 2 năm rồi gần 2 năm rồi dạ. à, thôi mình bỏ bao qua mấy cái chuyện à, buồn đó đi <laughs> bây giờ mình vô chuyện hiện đại đi ha mẫu người lý tưởng đi bây giờ anh trai anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào em à, thì à, đơn giản thôi em muốn một người bởi vì em cao 1m69 thì em muốn một bạn gái cũng cao xinh xinh như thế để đứng cho nó đẹp mang giày dạ. lên là cao dạ. mang giày lên là cao ha dạ. có điều gì em không thích ờ, anh không thích ở người bà, ờ, vợ tương lai của mình không dạ em ờ, không thích ở người bạn gái nữa là bảo thủ cố chấp mà ừ, không thiếu tôn trọng lẽ phải đơn giản vậy thôi luôn luôn cầu tiến vươn lên ạ rồi dạ, dạ. À, mời em còn em thích thích dạ, một người bạn trai em như thế nào thích mẫu người là đừng có dạ. gia trưởng phải tâm lý một chút em không chịu được mùi thuốc lá cho nên là đừng có biết hút thuốc là được ồ anh dạ. có hút thuốc không anh dạ không hút thuốc ạ cái này ờ, đạt tiêu chuẩn ạ đạt tiêu chuẩn đúng không về ngoại hình à, ngoại hình thì ờ, cao trên mét bảy khoảng mét bảy đổ lên dạ được tốt anh này bên đây tốt lắm anh cao dạ. nhiêu cao cỡ mét bảy nói chung là ờ, tương đáng hai bí không anh hai bí rưỡi luôn <laughs> hai bí rưỡi luôn ừ. bây giờ em cảm nhận anh này thế nào ừ. nghe anh nói chuyện thì thấy ảnh sống cũng tình cảm cái cái tuổi anh có thể lớn hơn em ờ, một chút xíu nói chung tuổi tác lớn hơn thì cũng không quan trọng quan trọng là tính tình của ảnh đúng rồi. tức là họ phải thật thà chút chịu khó tìm hiểu mình chịu khó hiểu tâm lý à. của mình đó. anh này thật thà nha có chí hướng có tiến thủ đàng hoàng dạ. vạch hoa ra kế hoạch đàng hoàng ờ, thì đó, em thấy ừ. đó cũng... nhưng mà hơi kỹ tính chút xíu đó kỹ tính cũng đỡ tại tính em ghép mấy người ở dơ bài ra rồi không dọn á ừ, không sao anh thấy được ha bây giờ như nếu được thì à, bao lâu em tiến tới hôn nhân được ừ, thì nói chung em cũng muốn nếu mà được thì cưới liền cũng được rồi kế hoạch sinh con mình thì sao à, nói chung thì em cũng muốn cưới xong là có con liền á ừ, vậy ha thôi để chị hỏi ảnh coi nãy giờ tôi cũng nôn muốn gặp anh này lắm nè dạ chào anh dạ, xin chào chị dạ vẫn ờ, phong độ quá ha mười mấy độ. năm mà lập ra kế hoạch rồi ờ, rồi rồi mà đạt được cái mục tiêu của mình anh ơi 46 tuổi là mình cũng hơi mai mốt là cha già con mọn rồi ha anh dạ, nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được anh ha em thì ờ, đến đây với tinh thần rất là quyết liệt và quyết tử cho, cho hạnh phúc của sinh ạ dạ tức là cưới liền được ạ dạ. dạ anh nhưng mà rồi mình à, giờ mình lấy vợ về là ở trong nhà anh là có ba mẹ anh không mình có phải làm làm dâu không anh dạ không tức là nhà bố mẹ em thì ở quê dạ vâng thì trong đây thì chỉ có mình em thôi là nhà anh mới mua đó hả dạ vâng dạ. người vợ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi thì đối với anh điều đó là anh cảm thấy thích hay là cảm thấy ái ngại không quan trọng bởi vì khi mà ta hiểu nhau rồi á thì hai người có thể chia sẻ với nhau bởi tình yêu nó xóa hết cái, cái ranh giới Vâng, theo quan niệm của em như thế. Em cũng hy vọng khi kéo màn lên thì uh, hai người sẽ có trao cho nhau những cái cảm xúc bằng cả lý trí lẫn con tim nha. Dạ, dạ vâng. Dạ. Cảm Thôi, bây giờ mình à, tham khảo ý kiến người thân trước khi gặp nhau cái nha mà Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ với lại các bạn đồng nghiệp À, có mẹ Chào cô à, Xin chào cô à, Xin chào à, anh Quyền Linh với chị Cát Tường Cùng cả, tất cả các khán giả trong đài à, Tôi là mẹ của em Trang thì à, qua cuộc nói chuyện giữa hai cháu á thì à, tôi nhận thấy à, anh bên nam đó con thì theo mẹ thấy á thì anh lớn tuổi nhưng mà lớn tuổi thì nó chững chạc hơn thì tùy con nếu mà con thấy thích hợp là mẹ sẽ đồng ý nếu mà cô con gái cô mà gặp anh này thì cô có yên tâm gì không này theo cảm giác của mình đó à, theo cảm giác tôi thì à, nếu con gái tôi thì nếu mà à, gặp được cái người nam người chồng á, mà biết lo biết quan tâm tới chăm sóc cũng như là có cái nhà riêng là tôi đã yên tâm rồi dạ yeah. Dạ. à, cảm ơn cô à, cảm... anh đi với ai dạ em đi với đồng nghiệp và uh, cháu vâng xin chào ờ, ông mai và muối dạ xin chào quý vị khán giả chào anh à, tôi tên là nguyễn văn năm là đồng nghiệp cùng với bạn tiêu nhiều năm trước đây vì vậy tôi biết bạn tiêu rất là hiền lành và rất là chăm chỉ nỗ lực bây giờ ổn định an cư thì mới quyết định đi tìm vợ về bạn gái tôi à, có cái à, nhìn là bạn với bạn tiêu cũng có cái điểm tương xứng về cái à, tính cách ngoại hình thì to khỏe tôi thấy là là được hai bạn nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm và chúc hai bạn thành công rồi rồi Bây giờ để cho hai anh chị gặp nhau nha Để mình trò chuyện tâm sự với nhau Kéo màn lên Mời anh Em tặng à, Mình cảm nhận về người, người đầu tiên mình mới gặp mặt Sau uh, thời gian nãy giờ nói chuyện Mọi người uh, góp ý này kia Mình cảm nhận đi À, mới nhìn anh á, thì nói chung là ngoại hình là nhìn cũng ok <laughs> Cái đầu tiên là ngoại hình Còn à, tính tình thì mình nói chuyện nhau nhiều hơn đi rồi em sẽ có cảm nhận mới nữa <laughs> Mình thì uh, nhìn bạn uh, lần đầu tiên thì mình uh, thấy là rất là dễ thương Thì cái cảm xúc ban đầu thì người con trai mà Người ta thường nói là yêu mắt thì mình nghĩ rằng ờ, cái cảm xúc ban đầu mình thấy ok thì là chắc chắn là mọi thứ là được rồi anh em đi anh cho nó tình cảm anh <laughs> dạ tính đi thí dụ đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò thế nào công việc của mình á thì dạ. Ờ, nghề taxi mà 15 ngày làm 15 ngày nghỉ thế thì ờ, cái thời gian của mình thì rất là thoải mái để bọn mình gặp nhau giao lưu và chia sẻ còn bạn À, em thì công việc của em á, thường á, mấy ngày đầu tháng thì nói chung là em cũng đi làm giờ hành chánh Có những tuần á, là có thể là ngày sáng 8 giờ em đi là tối 9, 10 giờ em mới về Thì cái đó nó cũng hơi khó Với lại tính anh có hay ghen không? Thực ra ghen thì ai cũng ghen Ghen có ghen thì mới yêu Nhưng mà nó phải có có sự hiểu biết kèm theo đó để mà thông cảm với nhau Bây giờ cho còn một ít thời gian còn lại Có anh à, à, tỏ tình với bạn gái hay là hát một bài hát tặng bạn ấy rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút với nhau hay không yeah. Dạ. mời anh em có nghe thấy gió nói gì không anh đã thương nhớ gửi vào trong gió giây phút hôm nay được nghe em nói với anh Gió gió đừng hồn nên mai em rồi gió đừng hôn lên tóc em rồi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền rồi nói rằng tôi yêu em rồi nói rằng ta yêu nhau thế thôi rồi thôi à, tất cả sẽ trả lời bằng nút bấm có yêu nhau hay không à, hãy để tay mình nút bấm đi anh à, câu chuyện hồi nãy giờ thì à, cũng rất là hấp dẫn anh cũng đã chín chắn và bạn bên kia cũng chín chắn rồi suy nghĩ thật kỹ nhắm mắt lại xem nửa trái tim bên kia có thuộc về mình có sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường còn lại hay không hãy quyết định điều đó trong 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian hết thời gian chúc mừng anh nào bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau đi ngày hôm nay chúng ta hãy à, à, trước mặt mọi người hãy à, hôn nhau một cái để mình à, gọi là đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên đi anh rất nhẹ nhàng dễ thương nhưng có một điều à, cũng hơi nhạy cảm này mình ờ, nói vui ra nha nhưng mà nó là sự thật đấy Từ xưa giờ chắc ờ, biết bố mẹ đặt tên anh sao mà cái tên tiêu thì nghe nó cũng bố mẹ em sinh ờ, vào cái cái, cái quý nguyên tiêu đó à. thế là mới đặt luôn như thế để dễ nhớ bây giờ cái tên anh nó có thể là thêm dấu gì cũng mệt lắm à. thêm dấu sắc đi dấu sắc ha hoặc là tiếng tiếu gì đó thì cho nó nó nó, nó nó vui hơn ừ. cho đời nó phiêu lưng hơn chút xíu anh nhỉ được không anh à, được nhá <laughs> thôi à, thế này à, sẵn đây à, tôi xin chúc cho anh tiếu chị trang <laughs> sẽ sớm có một cái à, thiệp mời gửi chúng tôi và đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng à, để có một không gian thật lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn á em cũng xin gửi tặng à, anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và đây là phần quà em rất muốn à, anh chị sử dụng Đây là một suất chụp ảnh cưới đặc biệt trị giá 15 triệu đồng Áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh Trên các hệ thống của áo cưới Island Cảm dạ. ơn chị yeah. Rồi, hãy nắm tay bạn gái đi anh, à, anh Tiếu Đưa nhau đi xem phim à. Không, anh Linh nói đúng á đổi phong ừ. thủy với đâu lên luôn á Đổi phong thủy với anh nha